Các bạn hãy hát bài hát này cùng cô nha Mẹ em em gọi là mother, mẹ yêu hay tiếng mama Còn cha em gọi là father, ở nhà gọi yêu papa Chị em em gọi là sister, anh em trai có brother Nhà em em gọi là family vì mọi người luôn bên nhau Mẹ em em gọi là mother, mẹ yêu hay tiếng mama Còn cha em gọi là father, ở nhà gọi yêu papa Chị em em gọi là sister, anh em trai có brother Nhà em em gọi là family vì mọi người luôn bên nhau Mẹ em em gọi là mother, mẹ yêu hay tiếng mama còn cha em gọi là father Ở nhà gọi yêu papa Chị em em gọi là sister Anh em trai có brother Nhà em em gọi là family Vì mọi người luôn bên nhau Mẹ em em gọi là mother, mẹ yêu hay tiếng mama Còn cha em gọi là father, ở nhà gọi yêu papa Chị em em gọi là sister, anh em trai có brother Nhà em em gọi là family vì mọi người luôn bên nhau Bây giờ chúng ta cùng nghe và học các từ vựng trong bài hát vừa rồi nhé One, two, three mother, mama, father, papa, sister, brother, family, repeat again, mother, mama, father, papa, sister, brother, family, once again, mother, mama, father, papa, sister, brother, family.